Xin chào quý anh chị Thì ở trong à, video ngày hôm nay Thì à, tôi chia sẻ cho quý anh chị một cái chủ đề à, cực kỳ là thú vị Thì trong buổi tối ngày hôm qua Thì tôi cũng ghi lại một cái câu hỏi Của một các bạn học viên của tôi Thì tôi đang cố vấn cho, bạn đó Thì ở trong 2 giờ đồng hồ Thì cái câu hỏi đầu tiên thì bạn cũng cũng hỏi tôi Thì tôi có ghi lại ở trên cái màn hình đây Thì cô bảo là à, Thưa thầy thì em cũng tìm hiểu kỹ rồi cái mô hình kinh doanh này rồi thì uh, em đi xem bói thì thầy bói thầy bảo là uh, thứ nhất là em chưa hợp tuổi làm ăn và cái thứ hai là số của em ờ, không làm không làm chủ được thì theo tôi nghĩ là mỗi một con người chỉ có một cuộc đời thôi chúng ta đừng để người nào đó đặc biệt là một số ông thầy bói nào dẫn dắt cuộc đời của anh chị và cuộc đời của chúng ta là do chúng ta lựa chọn chứ không phải là ông thầy bói nào đó lựa chọn cuộc đời của chúng ta chúng ta cứ thế mà đi thôi khi chúng ta đủ niềm tin chúng ta vững bước trên cuộc đời này chúng ta cứ thẳng tiến thôi chiến đấu hành động hành động hành động thôi chứ chẳng có ai dẫn dắt cuộc đời của mình cả chẳng nghĩa bây giờ là cha mẹ của anh chị sinh anh chị ra rồi sau đó là gì là anh chị cứ nghe theo những người khác sau đó anh chị thì chỉ chạy theo cái bóng của người khác thôi thì theo tôi nghĩ đó là gì nó không tốt cho cuộc đời của anh chị và cha mẹ tôi sinh ra tôi Thì chắc chắn là gì Con đường, sự nghiệp, tất cả công việc của tôi Tôi đều lựa chọn Chứ cha mẹ không thể quyết định được uh, cuộc đời của mình được Và đặc biệt là những con người khác Họ ám thị với chúng ta những ngôn từ là không làm được này Số của con làm thuê suốt đời Số của con là gì Không làm chủ được đâu Rồi là số của con là ờ, tuổi con không hợp đâu Rồi là con bị vong theo Đủ thứ cả Rồi con khó làm ăn lắm rồi là có những uh, câu chuyện mà tôi uh, cũng nghe được những người bạn của tôi con là nữ này rồi tuổi uh, à, mệnh hỏa này thì con uh, cứ khoảng độ ngoài 40 tuổi thì con mới thành công được đó thì uh, tôi nghĩ rất buồn cười lắm tôi cũng có một lần tôi cũng uh, đi thử đi xem bói thử tôi vợ chồng tôi đi xem bói có bà bói bà bảo chứ là tôi tuổi phải gì ngoài 35 tuổi hoặc ngoài 40 tuổi thì uh, tôi mới nên khởi nghiệp nên mới có sự nghiệp đấy mới có một chút ít thành quả thì sau khi tôi về thì một thời gian sau thì tôi chẳng làm gì cả thì tôi bảo tôi bây giờ là ông thầy bói ông bảo là tuổi của mình ờ, phải ngoài 40 tuổi ngoài 30 tuổi thì mình mới thành công mình mới bắt đầu mình khởi nghiệp mình bán hàng online thì ờ, mình mới có kết quả được đấy thì ờ, tôi về tôi tự nhiên tôi tự tôi tôi, tôi trì hoãn tôi đợi nhá à, thì có nghĩa sao là không ngờ cái tâm trí của mình bị người khác dẫn dắt và bị người khác ám thị vào mình nghĩa ra chúng ta đi đi đường thẳng mà chúng ta gì lại bị người khác dẫn dắt đi đường vòng đi đường vòng đặc biệt là một số ông thầy bói thế thì quay lại cái câu chuyện thì, thì tôi bảo là các bạn học viên tôi bảo là em thử hỏi ông thầy xem là ông thầy thử bói cho ông ấy là xem khi nào ông trở thành triệu phú khi nào ông ấy giàu có khi nào ông tự do tài chính rồi khi nào ông ấy thành phật thành tiên nếu là thầy bói thì tại sao ông lại không xem cho gì là, khi nào ông thành công khi nào ông giàu có mà tại sao ông lại xem cho em thì ông phán em một câu là xanh dần đó chính là cuộc đời của em số em không làm chủ được cuộc đời của em số của em không phát triển nổi cuộc đời của em em không khởi nghiệp bởi vì năm tuổi của em thì tôi cũng là một người à, học về phát triển bản thân và tôi cũng nghiên cứu một phần về tâm linh thì tôi rất hiểu điều đó có nghĩa là chúng ta gì chúng ta vẫn tin nhưng chúng ta chỉ tin một phần nó phù hợp với cái văn hóa phương Đông của người châu Á đặc biệt là người Việt Nam chúng ta đó cũng ngày mùng 1 ngày rằm thì chúng ta vẫn gì vẫn thờ cúng thần tài thổ địa rồi là cúng ông bà tổ tiên ngày lễ Tết thì cái đấy là gì là cái văn hóa của chúng ta rồi còn cái văn hóa mà khi chúng ta quá mê tín và chúng ta nghe theo sự sắp đặt của người khác đặc biệt là bị họ ám thị thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị trì hoãn chúng ta sẽ không thành công nổi bởi vì chúng ta làm gì có sức chiến đấu đâu đó nghĩa ra gì? khi chúng ta suy nghĩ là gì tôi tin tưởng được tôi tin tưởng là tôi sẽ thành công và tôi tin tưởng tôi sẽ làm được điều đó và có người khác người bạn bè của mình họ họ phán một câu ui rồi, mày không làm được đâu cái số mày thì ờ, ừ, từ nhỏ người ta hiểu mày mà hay là cha mẹ của mình cũng hay phán xét những câu đó đó là gì số của mày đòi làm chủ quá thôi đi học cái, cái nghề xong đó lấy chồng sớm đi sinh con đẻ cái đi rồi cái tôi bị bố tôi nói một câu như sau thôi mày đi bộ đội về bây giờ mày đi học nghề đi sau đó mày kiếm con vợ sau đó là tao cắt cho ít ờ, mấy xào ruộng thì mày làm đi làm ruộng đó. mà rất may mắn là tôi không ám thị bởi vì ờ, trong tâm trí của tôi tôi tôi có một niềm tin là tôi phải ra ngoài tôi phải gì uh, ờ, giúp đỡ được nhiều người và cho nên gì tôi phải thay đổi cuộc đời tôi trước thì mới giúp được người khác được cho nên tôi uh, muốn chia sẻ cho chị đó chính là Mỗi một con người chỉ có một cuộc đời thôi Và chúng ta hãy lựa chọn con đường cuộc đời của chính mình Tin vào chính mình Chứ đừng gì Đừng để người khác dẫn dắt cuộc đời của mình Và cảm ơn anh chị đã đã lắng nghe cái câu chuyện của tôi Thì anh chị em nhớ nhé Nhớ hãy theo dõi tôi ở các kênh như là uh, Youtube là Phạm thanh Bình à, Và hãy bấm đăng ký kênh của tôi Và fanpage Facebook là Phạm thanh Bình uh, Blog là phạm thanh bình com đó. Và TikTok cũng là Phạm Thành Bình luôn Xin chào và hẹn gặp lại